Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Nguyễn Công Trứ, diện tích 131m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu, một nhà kinh doanh có một trệt một lầu, 6 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một nhà ở có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Nguyễn Công Trứ 50m, nằm khu trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 8,5 tỷ đồng. Đất hẻm Thông Thiên Học, diện tích 98m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách Nguyễn Công Chứ 100m, nằm khu trung tâm. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, khu dân cư Đông Đúc, giá 4,8 tỷ đồng. Villa Đống Đa phường 3, diện tích 421m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu một trệt một lầu, 6 phòng ngủ có ban công riêng nhà vệ sinh riêng từng phòng, sân đậu được 3 ô tô, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 26,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Ngô Quyền phường 6, diện tích 54m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông nam, đường xe máy dốc nhẹ, để ô tô cách nhà 15m, kết cấu. Nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách đường Ngô Quyền 95m, gần chợ Ngô Quyền, gần trường học, bệnh viện, cây xăng. Dân cư đông đúc, giá 3 tỷ đồng.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 八八八